Thank you. 爸爸今年。 sản phẩm này với từng gốc cát riêng biệt anh em nha uh, với mỗi hòn đá chúng ta sẽ sử dụng một gốc cát 45 hoặc 90 độ khác nhau uh, và chúng ta cũng có thể là sử dụng đó là cát uh, ờ, riêng uh, chúng ta chỉ gốc và bánh răng thì nó sẽ hay bị bẩn đấy ạ và trên dòng sản phẩm này thì với mọi đầu máy đều được thiết kế là vòi phun dầu thông minh để làm mát cho lưỡi cắt sẽ giúp đẹp cho hành phẩm và đảm bảo cái tuổi thọ của lưỡi cắt và nha anh em được biết ý. ได้ค่ะ Ờ, và anh em có thể thấy thì trên máy được ờ, thiết kế là máng trượt DC trên cả hai đầu máy để anh em cắt một cái DC mỏng nhỏ thì nó sẽ tự động trượt và đi ra bên ngoài không bị xảy ra tình trạng là bị cuốn hay bị hút DC và thiết kế cơ khí của dòng sản phẩm này với cái đường rãnh lưỡi đưa ra tương đối hẹp sẽ giúp cho việc ờ, lưỡi đi ra nó sẽ không bị gió không bị biên và cái đường chính xác nó sẽ chỉnh thể chính xác nhiều hơn cho anh em và với thiết kế nắp chụp lên xuống bảo vệ như thế này sẽ giúp tiết kiệm diện tích và an toàn hơn trong lúc chúng ta đứng bằng thoải mái. Tương tự như việc ờ, em ờ, đứng ở vị trí này à, hoặc là ở vị trí nào đó và khi em tiến hành kẹp bích tông và cắt thì nắp chụp sẽ đi xuống theo phương như thế này à, và em có đứng sát ở đây thì cũng không nguy hiểm. Thay vì việc chúng ta sử dụng những dòng sản phẩm không 08 ép đó là việc nắp chụp mở hấp như những dòng cũ thì khi chúng ta đứng ở đây thì nó có khả năng nó sẽ hấp vào người chúng ta thì nó sẽ rất là à, và vâng, về thiết kế của dòng sản phẩm này thì đây là dòng sản phẩm à. vì đây là dòng sản phẩm đời mới của năm 2020 nên tất cả dòng sản phẩm không gắn s uh, Motorhome sẽ được di chuyển trên trục dây phi đó là phi 42 đặt đặt liền trên thân lái không kê à, như những dòng sản phẩm cũ à, và thước thì sẽ là thước inox nhập nhôm và canxi à, sẽ giúp cái độ bền của sản phẩm của chúng ta sử dụng lâu dài thấy được ờ, thành phẩm em vừa cắt ra đây là mặt cắt của nhôm rất là mịn rất là sáng không có bị xảy ra tình trạng ba kia à, mình cắt rất là sáng không ạ đây là mặt cắt chưa có dầu làm mát như em chia sẻ ban nãy thì có dầu làm mát vào thì mặt cắt sẽ đẹp hơn nữa ạ à. à, và anh em vừa thấy khi nãy em vừa cắt một cái đề dc đây ạ à, đây à, dc rất là mỏng rất là nhỏ như thế này à, và nó sẽ trượt ở trên cái máng chuột này và đi ra ngoài không có xảy ra tình trạng là bị cuốn hay là bị hút phần đề dc rất là nhỏ anh em có thể là quan sát thực tế trong lúc em cắt ban nãy thì đối với dòng sản phẩm này thì chúng ta sử dụng nó rất là an toàn cũng như là tiết kiệm cho anh em với giá thành đầu tư thấp và cái việc ờ, cắt nó rất là ổn định để anh em có thể được sử dụng lâu dài ạ à. và bây giờ chúng ta sẽ đi ờ, về phía sau của sản phẩm để tìm hiểu ờ, về thiết kế cấu tạo phía sau giúp cho con máy này có cơ cấu chịu đất và vận hành êm ái như thế này thì ở phía sau nó bao gồm những gì ạ và đối với dòng sản phẩm này thì như em đã chia sẻ với anh em ban nãy thì chúng ta sử dụng đó là hệ thống uh, ờ, ờ, motor vuông là thứ nhất thứ hai là sử dụng chuyển gốc đó là chuyển gốc hoàn toàn bằng bích tông uh, không dùng bánh đà hay bánh đăng à, như những dòng sản phẩm cũ và anh em có thể thấy trực tiếp đây là máy được chuyển gốc hoàn toàn bích tông và bích tông chuyển gốc đặt nằm ngang à, rất là khỏe và thứ hai đó là bích tông à, đẩy và đẩy và hỗ trợ cho việc à, đưa lửa ra bên ngoài thì gồm có một bích tông khí và một bích tông dầu à, thì bích tông dầu này sẽ hỗ trợ cho bích tông khí để cái đường di chuyển của nó sẽ được êm hơn đầm hơn không có bị rung lắc trong quá trình chúng ta vận hành và mãi thì em chia sẻ là có được uh, tích hợp dầu làm mát thì dầu làm mát thì nó sẽ được trong một cái can như thế này thì nó sẽ trải qua hai lần lọc à, tức là trước khi dầu đưa vào sẽ được lọc một lần và thứ hai đó là khi dầu đưa lên thì nó cũng sẽ được lọc một lần ở hình chóp ở trên cái đường ống dẫn dầu này và phần tủ điện thì sản phẩm này được thiết kế tủ điện với cục chống đảo pha, bộ truyền đổi nguồn 24V, ờ, cầu chì, cục khởi và áp tổng. Dây điện thì sẽ làm dây điện loại đồng hết cho anh em. Ờ, và dây khoan điện và khoan hơi vẫn được tách làm hai khoan riêng biệt để anh em sử dụng không bị nhiễm điện, nhiễm từ. Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu ờ, chi tiết của dòng sản phẩm máy cắt xe đầu này và những